product kia rồi quay ra lại quay vào nằm chân trong vảy đất sáng mai đừng từ cười của ai đó làm con tim mong nên như muốn khóc mà lại quay vào nằm chân trong vảy đất sáng mai từng từ nụ cười của ai đó làm con tim mong nghe như muốn khóc hòa vắt ta lên cho cánh mà